À, xin giới thiệu với mọi người bộ ờ, sản phẩm trị mụn lám tàn nhang nhân sâm cao cấp thái lan và của thái bộ sản phẩm này gồm có 5 món một tấm bánh xà phòng này bánh xà phòng đấy hai là kem dưỡng da ban đêm đây kem dưỡng da ban đêm đây kem dưỡng da ban ngày thì có chữ SPS 60 hai lọ serum serum dùng ban ngày là lọ trong đây serum ờ, dùng ban đêm cái bánh xà phòng nhân sâm bên mình chuyên cung cấp xỉ lệ mỹ ờ, phẩm của thái lan bánh xà phòng dùng để rửa mặt giúp bên lấy các bụi bẩn dưỡng ẩm cho da serum ban đêm ức chế quá trình lão hóa ở da chống nhăn căng da làm mờ các vết thâm nám vết thâm do mụn tàn nhang siro ban ngày giúp say khít lỗ chân lông dưỡng trắng da ban đêm điều chỉnh các tình trạng có da bị xấu như lám tàn nhang mụn dưỡng da ban ngày chống nắng bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời kem thẩm thấu vào làn da có tác dụng là dưỡng ẩm và ủ trắng da Bạn đặt hàng có thể liên hệ với số 0985 123 191